quý vị và các bạn, Việc sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả tại các tổ chức doanh nghiệp và hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, chủ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng sinh hoạt cũng như là phục vụ sản xuất. Và điều này rất quan trọng đối với Hưng Yên là một tỉnh đang phát triển công nghiệp, đô thị bởi việc tiêu thụ điện năng rất lớn. Năm 2019, công ty cổ phần Kim Tín Hương Yên đầu tư hơn 60 tỷ đồng trang bị 12.000 tấm pin, rộng khoảng 26,5 nghìn mét vuông điện áp mái và hệ thống biến tần. Hệ thống điện năng lượng áp mái tại nhà máy đã phục vụ cho vận hành các dây chuyền sản xuất. Sản lượng điện áp mái sản xuất hàng tháng được công ty sử dụng trực tiếp khoảng 45% công suất, đồng thời còn bán lại cho ngành điện từ nguồn điện năng lượng mặt trời. Được biết, hàng năm công ty tiết kiệm được khoảng 1,3 triệu kWh điện năng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng một năm. Mặc dù các cái chi phí ban đầu có thể nó rất là lớn, đáp ứng những cái yêu cầu sản phẩm xuất khẩu đi các nước châu Âu thì chúng tôi thấy rằng là khi đầu tư nó sẽ có rất nhiều lợi thế. Sau khi lắp đặt xong thì chúng tôi đã sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng đó vào cho cái hoạt động sản xuất và giảm cái, cái chi phí về năng lượng cho doanh nghiệp. Sản lượng điện thương phẩm tại Hương Yên 4 tháng đầu năm 2023 là trên 1.631 triệu kWh, trong đó điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70%. Nếu mỗi doanh nghiệp mà chủ động tiết kiệm được điện trong sản xuất thì sẽ góp phần tiết kiệm nguồn điện năng tiêu thụ rất lớn. Bên cạnh đó, cũng góp phần hạ giá thành sản phẩm, đưa sản phẩm do doanh nghiệp mình sản xuất ra có tính cạnh tranh cao hơn khi đưa ra thị trường tiêu thụ so với các mặt hàng cùng loại. Sử dụng cái máy móc và thiết bị ờ, có hiệu suất cao Ờ, tiêu tốn ít năng lượng này dùng năng lượng ờ, mặt trời này rồi ờ, dùng các ánh sáng tự nhiên rồi kết hợp trong cái quá trình sử dụng tắt bật hợp lý thì sau khi mình áp dụng các biện pháp đấy thì năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm nó giảm xuống rõ rệt. Từ năm 2020, gia đình bà Hà Thị Luyến ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã trang bị 3 đèn tích năng lượng mặt trời để chiếu sáng sân vườn. Các đèn này có công suất lớn nhưng lại không tiêu hao điện năng mỗi tháng nhà bà Luyến tiết kiệm được hơn 100.000 đồng so với trước kia. Tối đến thì nó mới sáng cho ban ngày, từ hồi tôi thắt bây giờ tôi chả bao giờ tôi phải thay cái gì. Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2030 với mục tiêu tiết kiệm từ 5 đến 7% tổng tiêu thụ giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8 đến 10% giai đoạn từ 2025 đến năm 2030. Được biết trong mùa nắng nóng năm nay, Dự kiến lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh hương Yên sẽ tăng từ 10 đến 15%. Vì vậy mà việc tiết kiệm điện đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân và doanh nghiệp.